Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với kênh Tiếng Số Kèo cũng như là cái kênh Tiếng Bóng Đá này nhé Thì anh em trước khi mà đến với cái video phân tích của Tiếng ngày hôm nay cũng như là nhận những cái mã kèo của Tiếng để anh em có thể tham khảo ấy Thì anh em hãy để lại cho Tiếng một cái lượt đăng ký theo dõi kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là đăng ký luôn uh, theo dõi cái kênh Tiếng Số Kèo nha anh em Thì Tiếng chỉ có duy nhất hai cái kênh chính này ở cái thời điểm hiện tại thôi Đó anh em hãy ủng hộ Tiếng bằng cách là ấn cái ấn nút à, đăng ký theo dõi hai kênh này nhé uh, à, thì trong cái video lần này Tiến sẽ phân tích cũng như nhận định cho anh em một cái trận đấu tiếp theo tại cúp C1 châu Âu đó thì mới đây mới đây tại kênh Tiến số kèo Tiến cũng đã lên cho anh em xong cái trận đấu giữa cái thằng Man City với BM tại trận tứ kết lượt đi diễn ra vào lúc uh, ờ, 2 giờ khuya hôm nay cũng như rạng sáng ngày mai đấy đấy thì uh, cùng giờ cùng giờ cũng sẽ có một cái cặp đấu khác được diễn ra đó chính là trận đấu giữa cái thằng Benfica với Inter Milan thì trong cái video này tiến cũng sẽ nhận định luôn cái trận này cho anh em ờ, tham khảo đầy đủ các mã kèo tại cái giải đấu hấp dẫn nhất ờ, châu âu hiện tại nha anh em đó thì cái trận này được diễn ra vào lúc uh, uh, 2 giờ sáng ngày 12 tháng 4 tức là gạn phi hôm nay cũng như gạn sáng ngày mai đấy thì trước khi mà nói về trận đấu này anh em phải cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa đưa ra cũng như là là uh, tiến sẽ chia sẻ cho anh em một cái cách để anh em chơi anh em kiếm lãi kiếm cơm gạo đó đó chính là cái cách mà anh em tự chơi trên trang anh em chơi trên trang thì sẽ rất là lãi không phải mất phí mất like gì hết không có như chơi qua thầu qua cò nha anh em đấy thì ok trước tiên trước tiên thì ờ, đây là cái mã kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu giữa thằng Benfica với Inter Milan thì Benfica Inter trên sân nhà với mức chấp là 0.25, 0.5 cùng với 0.75. Bên cạnh đó cũng có mã kèo đồng dành cho Benfica với Inter nha anh em. Nhưng mà ở mã kèo đồng thì bên ta ăn khá là thấp, đó bỏ 1 ăn 0.55 thôi và bỏ 1 ăn 1.58 rất là cao dành cho Inter ở mã kèo đồng. Đó, và trận cầu này cũng sẽ có mức tài xỉu là 2.25, hay hòa 2.5 cùng với 1.75. Mức tài xỉu ở trận này tương đối thấp nha anh em. Đấy, và ở hiệp 1 thì Benfica cũng có được hai mã kèo đó chính là mã kèo đồng cùng với mã kèo là chấp 0.25 trước Inter và 0.75 cùng với một hòa đó chính là mã kèo tài xỉu ngay trong hiệp 1 đó thì tiến lên video nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm để lấy được cái đề xuất từ YouTube đó để cho anh em có thể uh, tìm và tham khảo các mã kèo trong trận cầu này đấy thì à, hiện tại tuy nhận định khá sớm cái trận này nhưng à, nhà cái cũng đã đẩy lên rất là đầy đủ các mã kèo như là mã kèo lẻ chẵn này bàn thắng đầu cuối rồi cả hai đội cùng ghi bàn hay là chỉ một đội này hay là không có bàn thắng này đó rồi mã cơ hội kép rồi à, mã thắng áp đảo đội chủ nhà rồi tỷ số đặc biệt nói chung là rất nhiều mã chơi rất là hay đấy ngoài ra hiện tại cũng đã có mã kèo gốc mã kèo thẻ rồi cho anh em chơi này đây à, tiến sẽ nói về mã kèo góc nha anh em hiện tại thì mã kèo thẻ ở ờ, ở ở, ở cái trận này chưa có nha anh em thì chắc chắn là tầm ờ, trước cái trận này tầm 6 7 tiếng thôi nhà cái sẽ đẩy luôn cái mã kèo thẻ lên cũng như sẽ đẩy thêm nhiều cái mã kèo chấp mã kèo tài xỉu lên cho anh em chơi nữa đấy hiện tại thì đã có mã kèo gốc thì Benfica trên sân nhà trẻ sắp trẻ sẽ sẽ chấp gốc cái thằng Inter với mức chấp là 0.75 về cái mức kèo gốc nha anh em đó và Benfica ở ngay trong hiệp 1 cũng sẽ chấp gốc Inter với mức là 0.25 và tài xỉu góc hiệp 1 là 4.5 nha anh em đó và 10 hòa chính là tài xỉu góc cả chặn cho cái cuộc đối đầu này thì anh em thấy cái việc trên Giang lợi thế không rất là nhiều mã kèo cho mình chơi nhiều mã kèo mà chắc chắn bên ngoài bên hậu nó không có đâu nó ngoài ra còn ăn được rất là cao giống như Benfica chấp nửa trái ăn 2.19 này nghĩa là sao nghĩa là anh em bỏ 10 củ anh em chơi cái trận này nếu như Benfica nó ăn một công nó thắng kèo này anh em sẽ thu về được là 21 củ 900k thu còn hơn cái lãi của mình nữa đó ăn hơn 100% số lãi số số 4 luôn anh em thấy lãi không thấy thấy ok không nhưng nếu mà anh em chơi bên ngoài bên thầu qua cò thằng thầu nó đưa cho anh em cái mã kèo là chấp nửa trái luôn nó chỉ cho anh em ăn cái mức là ăn 8 ăn 9 thôi nó sẽ cắn rất là nhiều từ anh em anh em nghĩ đi anh em bỏ 10 triệu cho bên ngoài ăn 8 là 8 triệu đúng không anh em chơi trong trang ăn được tới 11 triệu 900 chưa gì hết anh em mất hết 2 triệu 9 này 3 triệu 9 này anh em chơi như vậy để chơi làm gì chơi 10 triệu mất 3 triệu chín khác nào nó chơi trên đầu mình đúng không chơi như vậy nói thẳng là chị ngu rất là ngu luôn tốt nhất là nên né không chơi bên ngoài qua thầu qua cò để làm gì hết đó tiếng có xúc phạm anh em tiếng có chửi lỡ dính tên em thì tiếng xin lỗi tiếng chỉ muốn chia sẻ thật lòng cho anh em thôi đó còn những anh em nào những anh em nào mà thật sự mà muốn có một cái trang chơi uy tín như tiếng đó nhưng vẫn chưa tìm được một cái trang nào để chơi thì cứ liên hệ ngay cho tiếng tiếng sẽ hướng dẫn cho anh em một cách cái một cái trang chơi cũng như là hướng dẫn anh em cách đăng ký cách tạo tài khoản rồi cách đặt cược cách nạp rút như thế nào đó thì tiến nói thẳng luôn những anh em mà thật sự cần thật sự cần một cái trang chơi thì hãy liên hệ với tiến với cái điều kiện là anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái uh, uh, internet banking ấy mà có xài cái chuyển khoản online đó, chuyển trực tiếp trên cái uh, điện thoại di động của anh em ấy hoặc là anh em có xài ví momo đó thì có những cái nền tảng đó thôi tiến sẽ giới thiệu và cũng như là hướng dẫn cho anh em nhiệt tình đăng ký một cái trang chơi để anh em tự chủ động cầm cái trang có thể ra vào nhiều mã kèo mà anh em thích nó mua bán kèo về tùy ý luôn cầm trang mà nạp rút cũng nhanh nữa rất là bảo mật rất là tiện lợi luôn đó rất là an toàn nha anh em những cái trang mà tiếng quảng cáo thì nó cực kỳ an toàn luôn những cái trang mà hàng đầu châu thôi đó còn nếu như mà anh em nào mà muốn chơi mà lại sợ ấy sợ mà sợ nó lừa này nọ nạp được mà rút không được thì tốt nhất đừng có liên hệ cho tiếng luôn mất thời gian cả hai bên thôi tại tiếng nó thẳng từ đầu rồi tin tưởng chơi thì thì cứ liên hệ đúng không còn không tin tưởng thì thôi khỏi liên hệ này nọ làm gì hết đi hỏi này nọ có nạp xong nạp được rồi rút không được rồi, rồi này nọ hỏi gì chi vậy đúng không tiếng nó nói thẳng rồi là trang uy tín tin tưởng chơi chơi còn không thì thì đừng có liên hệ chứ đừng có liên hệ xong rồi nói uh, hỏi sợ lừa đảo này nọ ok chưa thật sự tin tưởng muốn có một cái trang chơi uy tín đó có được số tài khoản ngân hàng có xài chuyển khoản online internet banking anh em hoặc là có xài ví momo thì cứ liên hệ ngay cho tiến tiến sẽ hướng dẫn cho anh em lấy một cái trang tạo một cái trang đó tạo tài khoản trực tiếp gì nè cầm chơi luôn chẳng ai biết hết đó, chơi rất là, là là hay luôn luôn anh em vào được nhiều mã kèo các lãi cũng cao nữa đó thích thì thì mình chơi thôi không có gì mình phải ngại khi cái việc chơi danh trang bây giờ thời đại 4.0 rồi anh em cái việc chơi danh trang nó phổ biến lắm rồi những anh em nào chưa biết thì nên chơi đi đó đừng có chơi mà báo ngoài qua thầu qua cò này nọ nó nó lu bu lắm đó giờ tiến cũng nói thẳng luôn nhá tin tưởng thì hãy nhắn tin nhá còn không ấy thì đừng có liên hệ luôn mất thời gian cả hai bên ok thì uh, tiến cũng sẽ không nói nhiều về các vấn đề lên trang nữa anh em cần thì cứ liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là qua bốn cái nền tảng trên cái phần mô tả trong cái video này đấy đó chính là đây trong cái video này thì nó có luật là telegram này facebook cá nhân này fanpage tiktok thì anh em có thể liên hệ trực tiếp cho tiến qua một trong bốn cái nền tảng ở cái đường link dưới phần mô tả trong mỗi cái video mà tiến đăng lên đó còn không cứ liên hệ trực tiếp qua số zalo 0963731346 tiến có dán cái à, số zalo ở dưới màn hình các video này đấy anh em đủ điều kiện liên hệ tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm cũng như hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất ok chưa đó sợ thì đừng có nhắn tin đó, nói trước nha mất thời gian nhau thôi ok thì quay trở lại với cái mã kèo tiếng vừa nói vừa cho anh em xem thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái uh, uh, đội hình ra sân dự kiến này cũng như lịch sử đối đầu phong độ của hai đội để rồi xong đưa ra những cái sự lựa chọn mà hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư thì hiện tại nhìn vào màn hình đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội bóng này thì đây chỉ là đội hình mà các chuyên gia nhận định đưa ra để cho anh em chúng ta tham khảo thôi anh em nhớ nhé không có gì chắc chắn trong cái sơ đồ ra sân này cả đấy thì chủ nhà Benfica ra sân với sơ đồ 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất đó chính là Ramos à, còn cái bộ ba hộ công cho thằng này đó chính là Onet cùng với Neres này và và cuối cùng đó chính là do Mario à, và cái cặp trung vệ cái cặp trung vệ lẫn vừa có thể chơi trung vệ vừa có thể chơi tiền vệ rất là tốt của Benfica đó chính là thằng cái thằng uh, ờ, Ronaldinho Luis này đó cùng với cái thằng Chivino thì cái cặp đôi này đang thi đấu cực kỳ thăng hoa luôn nha anh em thi đấu cực kỳ tốt luôn đang gánh rất là nhiều chặn gần đây cho thằng Benfica đó cũng như là cái tiền đạo cánh do Mario đó nó đã tạo ra nhiều cái pha cơ hội đó tạo ra rất là nhiều cơ hội để cho cái thằng uh, ờ, ờ, Goncalo Ramos đối mặt thủ môn cũng như là là là uh, có nhiều cái tình huống bóng nguy hiểm hơn thì chắc chắn những cái cầu thủ này đây Chiuinho, Florentino Luis, Joao Mario cùng với uh, à, Goncalo Gamos bốn cầu thủ đang có phong độ cực cao trên hàng công của à, trên trên hàng công của cái thằng Benfica chắc chắn sẽ giúp cho Benfica có được một cái lợi thế trong trận đấu này nếu như các cầu thủ này à, tiếp tục giữ vững cái phong độ hiện tại của họ đúng không anh em đấy còn về đội khách về đội khách uh, Inter Milan thì nó sẽ ra sân với cái sơ đồ là 352 và cái bộ đôi tiền đạo của Inter đó chính là Gomelo Lukaku cùng với Lautaro Martinez này đó thì anh em thường khi mà xem những cái giải bóng đá mà có sự xuất hiện của Lukaku cũng như là cái thằng Lautaro Martinez của Argentina anh em cũng thừa biết hai cái thằng này nó đá rất là ba hồi anh em đó nó đá là ba hồi lắm không phải lúc nào cũng hay hết trơn á nó chặn đá hay chặn đá dở nó đá rất rất là ba hồi luôn giống như cái thằng uh, Martinez gần đây nè từ cái giải mà à, Argentina nó nó đá cái trận chung kết của Argentina đụng với uh, uh, cái thằng Pháp đó mà mắc cái ngôi vô địch đó, ờ, mà mà mà đăng vương cái ngôi mà vô địch uh, ờ, 2022 vừa rồi ấy thì gần như là cái thằng Martinez nó phá game rất là nhiều luôn em đó nhưng mà may mắn thay thì đồng đội đã gánh thay cho nó và đã lên ngôi được cái vô địch tại cái vòng World Cup 2022 vừa rồi còn về về với uh, Inter thì nó cũng không có tạo ra được nhiều cái cơ hội uh, nguy hiểm cũng như thường có những cái pha xử lý có thể nói là nó khá là cồng kềnh em em đó còn thằng Lukaku cũng vậy Lukaku thì nó cực kỳ bảo hậu luôn chẳng đá hay chẳng giá dở chẳng biết đường mà mà lần với hàng này luôn đấy cho nên tiến cũng ờ, không có tự tin lắm vào cái khả năng có thể có ờ, được một cái lợi thế cho Inter trong trận cầu này nếu như mà Inter tung ra hai cái thằng tiền đạo uh, này cho nó đá chính ngay từ đầu thì chắc chắn sẽ rất khó dành cho Inter đấy tiến dám khẳng định là như vậy luôn nha anh em ok thì tiến chỉ nói vậy thôi đây chỉ là cái sơ đồ ra sân dự kiến mà các chuyên gia đưa ra để nhận định thôi đó nên chưa có gì chắc chắn hết nhưng nhưng nếu như nếu như mà trước giờ bóng lăn mà có đội hình chính thức mà cái thằng huấn luyện viên nó đưa ra với cái sơ đồ này nó đưa ra cái cặp tiền đạo Lukaku cùng với Martinez mà đá chính đó nha là Tiến sẽ dồn 100% dồn tổng lực cho Benfica trong trận cầu này luôn Tiến hứa bên em đấy bởi vì tiến mới nói là trước giờ bóng lăn đi nắm được cái đội hình ra sân chính thức lúc đó tiến sẽ đẩy những cái mã kèo nó chuẩn hơn lên trên nhóm cho anh em à, cho anh em theo khi mà tiến nắm bắt được những cái cầu thủ nào quan trọng nó có ra sân hay không rồi những cầu thủ nào mà mà đá dở cái cho đá chính hay là dự bị này nọ các kiểu lúc đó tiến mới uh, uh, đưa ra những cái tỷ lệ kèo tiến chọn nó chuẩn hơn rất là nhiều đó còn đây chỉ là những cái mã kèo tham khảo thôi anh em nhớ nha đó ok tiếp theo đây thì anh em có thể xem thêm về cái phong độ lịch sử đối đầu của hai đội với tiến nha đây trước tiên là đến với phong độ trước phong độ của Benfica thì nó đã có được 8 chiến thắng hai trận thua và ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì anh em thấy này sau cái trận hòa à, trận thua này cái trận thua này tại cái cúp của ờ, cúp Bồ Đào Nha anh em là là trận thua trong cái chấm penalty đó anh em nhớ nha trận thua của Benfica trước cái thằng Barra này thì hai thằng này đã hòa nhau trong hiệp chính với tỷ số một điều đó nhưng ở trận này rất tiếc là Benfica đã phải nhận hai chiếc thẻ đỏ nhưng mà vẫn kiên cường giữ với cái tỷ số một điều đó và đến trên, trên chấm phạt đền thì Barra đã giành chiến thắng uh, trước uh, Benfica đập và loại cái đội bóng này khỏi cái cúp nhà cúp cúp của quốc gia Bồ Đào Nha đó thì khi sau cái trận thua này thì Benfica đã có liên tiếp được tổng cộng là uh, anh em như anh em đã thấy là 8 chiến thắng anh em 8 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường luôn đó thì anh em xem này tại cúp C1 tại cúp C1 thì à, ở trận lượt đi Benfica đã thắng cái thằng à, Bupre với tỷ số 2-0. Sau khi thắng cái trận này thì quay về với cái giải à, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha thì Benfica lại có liên tiếp 3 chiến thắng này, 3-1 trước Boavista này cũng như là 2-0 trước Villarreal rồi 2-0 trước uh, ờ, ờ, uh, Famalicao này đấy xong rồi lại quay trở lại với cái trận lượt về trên sân nhà đối đầu với thằng Pobre tại cái cúp C1 thì Benfica lại tiếp tục hủy diệt thằng Pobre này với tỷ số là 5-1 đó và, và đặt cái chân vào cái vòng tứ kết ngày hôm nay ở trận lượt đi phải khi phải đối đầu với Inter Milan đấy thì anh em đã thấy sau cái trận thắng này thì Benfica quay trở lại với cái giải uh, vô địch quốc gia Bồ Đào Nha nó vẫn có được cái phong độ cực kỳ tốt luôn đó với ba trận thắng liên tiếp nhưng tiếc thay cho cái thằng Benfica này là mới đây nhất đó thì anh em nhìn này thắng 3-0 trước Maritimo rồi 5-1 trước Vitoria đó rồi 1-0 trước Giove nhưng mới đây nhất nó lại có một cái thất bại khá là đáng tiếc trước cái thằng Porto với số là 1-2 đây Tiến sẽ cho anh em xem thêm về trận đấu này ở trận này là thằng Benfica trên sân nhà nó chấp cái thằng Porto đến nửa trái luôn đó anh em nó nhưng mà phải nhận thất bại với tỷ số 1-2 nhưng nhìn về cái thông số nhìn về cái thông số anh em xem này thằng thằng à, Benfica nó đã kiểm soát bóng lên đến 61% so với 39% của đội khách thôi. Đó nhưng mà cái cơ hội tạo ra của Benfica chỉ là 7 với 7 bằng nhau thôi, thậm chí là cơ hội nguy hiểm của đội khách á, Porto nó còn tạo ra nhiều hơn Benfica với hai lần nữa, đúng không? 3-1 là lớn hơn hai lần. Đó. Còn về cái kèo góc ở trận đấu này cũng đã về chính tiếng cũng nhớ hoài cái cái trận đấu này Tiến đã cho anh em cái mã là kèo chính gốc đúng không tài chính gốc thì nếu như nổ một bàn thôi anh em đã húp gốc này mà nó cứ đứng chính gốc luôn làm cho anh em phải phải hòa cái trận này đó nhưng mà bù lại Tiến cũng đã cho anh em là cái tài đúng không ở trận này Tiến đã cho anh em là cái tài 2.5 lẫn với cái mã là tài chính gốc thì tuy tuy hay cây cái việc là là hòa cái tài chính gốc nhưng mà anh em cũng đã húp được cái mã tài 2.5 ở trận đấu này đúng không anh em đó thì ok đó là những cái phong độ trong cái trận mà đối đầu với cái thằng Porto tại cái giải ờ, vô địch quốc gia ờ, Bồ Đào Nha thì sau cái trận thua này thì không có ảnh hưởng nhiều cho lắm đối với Benfica khi mà nó vẫn bỏ xa cái thằng Porto với 7 ờ, điểm cách biệt trên bảng xếp hạng vô địch quốc gia Bồ Đào Nha đó và phía trước chỉ còn đến uh, uh, vòng đấu nữa thôi đó, với chín vòng đấu nhưng mà bỏ xa đến 7 điểm thì chắc chắn cái cơ hội vô địch dành cho Benfica nó sẽ rất là cao đó, đó nó vẫn còn rất là sáng luôn nha anh em cho nên Ờ, không có gì là, là đáng lo với Benfica sau cái trận thua trước to trong cái cuộc đối đầu này đấy thông chừng nó nó thua to là để cho to có điểm hơn để cạnh tranh cái vị trí trong uh, uh, top 4 trước những đội bóng này nữa đúng không em có khi là nó thi đấu không đúng sức mình nữa nó đưa những cái đội hình mà mà trẻ hay là dự bị gì đó rồi nó thi đấu với cách là nó dưỡng sức nó dưỡng sức cái trận này đó nói thẳng là nó dưỡng sức cái trận này nó sẽ dành mọi cái cái cái công sức của nó nó đối đầu với cái thằng Inter Milan đúng không anh em đấy thì ok còn về đội khách thì sao về đội khách uh, inter thì có phong độ phải nói là cực kỳ tệ luôn đó nó đã trải qua cái chuỗi chặn là 5 chặn liên tiếp không biết mùi chiến thắng luôn em nó ba chặn thua liên ba chặn thua cùng với uh, uh, 6 trận hòa trải qua 6 chặn liên tiếp không biết mùi chiến thắng chứ không phải năm nữa đấy thua một hai trước Spezia này rồi hòa không không trước uh, Porto này đó rồi thắng một thua một không trước Juventus với Fiorentina luôn này và ở hai trận gần đây nhất thì nó đã hòa với cái thằng uh, Juventus đầy may mắn với tỷ số 1-1 đó và cũng mới đây nhất trên sân khách của Salernitana nó cũng đã hòa với tỷ số 1 đều trước Salernitana đó một phong độ không hề tốt chút nào của cái thằng Inter ở uh, những trận đấu gần đây thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái phong độ sân nhà lẫn sân khách của hai đội nhìn vào sân khách trước đi anh em nhìn là Inter ở năm trận sân khách gần nhất khi mà làm khách thì Inter không biết mùi chiến thắng luôn em hai hòa ba thất bại một phong độ cực kỳ tệ dành cho Inter Milan còn về đội chủ nhà thì sao đội nhà Benfica đã có liên tiếp 4 chiến thắng khá là đậm đà 3-1 này 2-0 rồi 5-1 lần lượt 5-1 trước uh, ờ, Lubre cùng với uh, ờ, uh, ờ, Victoria đó nhưng mà như tiếng nói là trận thua mới đây nhất trên sân nhà nó đã nhận thất bại một hai chiếc bó to thì chắc chắn bên em là trận này 100% nó thi đấu dưỡng sức thôi đó nó không có mung hết sức đâu nên mới nhận một cái thất bại một hai chiếc bó to thôi vì nó đã nắm chắc cái ngôi vô địch ở giải vô địch quốc gia bồ đào nha mùa này rồi đó nó sẽ dường nhường lại nó sẽ dưỡng sức cái cầu thủ mà quan trọng nhất để đấu với cái phần thằng inter trong cái cuộc đối đầu vào đêm nay đó cho nên uh, Benfica có một cái tỷ lệ chiến thắng rất là cao trong cái trận cầu này khi mà tiếp đón Inter trên sân nhà đặc biệt là khi mà Benfica có một cái à, đội hình rất là vào form đó một cái phong độ cũng cực kỳ cao luôn còn Inter thì ngược lại đội hình thi đấu rất là lằng quằng cũng như là cái hàng công đang bị tù anh em đó rồi rồi cái hàng hậu vệ thủ cũng không được tốt nữa nói chung phong độ rất là tệ luôn sẽ rất khó dành cho Inter trong cái trận đấu này đó thì anh em có thể thấy là hai đội này chưa từng gặp nhau trong cái lịch sử đối đầu đấy cho nên đây cũng là cái trận đầu tiên mà mà hai đội mở đầu cái lịch sử của mình khi mà phải đụng độ nhau tại cái giải đấu trường châu Âu đó và tiến nghiêng một chút lợi thế nghiêng về cái thằng Benfica cho nên với những gì mà Tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra hiện tại thì Tiến sẽ chốt cho anh em cái mã kèo đó chính là mã kèo Benfica chấp 0.25 cả trận này đấy Tiến sẽ chốt mã kèo là Benfica chấp 0.25 cả chặn đó cùng với một cái mã kèo đó chính là mã kèo tài hay hòa thì riêng cái mã kèo tài hay hòa này hiện tại anh em vào chỉ bỏ một ăn 71 thôi anh em có thể đợi bóng lăn tầm 50 phút gì đó khi mà kèo tăng lên kèo tăng lên ăn 8 ăn 9 hay ăn đủ lúc đó anh em vào cái kèo hai hòa này cho tiếng hoặc là anh em có thể nếu mà nhưng mà anh em kiên nhẫn ấy anh em đợi tầm 25 à, 30 phút luôn đó thấy cái thế trận nó không có diễn biến nhiều không không có hấp dẫn ấy ít bàn thắng thì anh em cứ đợi uh, uh, diễn ra tầm 25-30 ờ, phút đợi cái kèo 1.75 tài xỉu này nè nó lên cao tí tầm ăn 8 thôi là anh em vào vừa đó ok chưa đấy thì tiến sẽ chốt cho anh em hai cái mã kèo duy nhất thôi một là mã kèo Benfica chấp đồng nữa cả chặn cả chặn chứ Inter anh em có thể vào cái mã này ngay từ đầu cái mã thứ hai anh em có thể đợi bóng lăn đợi bóng lăn tầm từ 15 đến 30 phút tùy anh em anh em sẽ lựa chọn một trong hai kèo tài này để anh em vào ok chưa Đấy, thì đây chỉ là những gì mà Tiến đã phân tích nhận định để cho anh em có thể đầu tư trong cái trận cầu này nếu như mà anh em hợp ý trùng máu với Tiến. Đó, còn không thì anh em có thể đánh ngược lại hoặc là xem như là tham khảo để biết thêm nhiều kinh nghiệm về cái trận cầu này thôi. Ok cho anh em. Đấy, thì uh, Tiến chia sẻ một lần lại nữa những anh em nào mà muốn lấy những mã kèo chuẩn hơn về trận đấu này cũng như ở những trận đấu khác và những trận đấu rất là hay sắp tới nữa thì cứ liên hệ ngay với Tiến đó để được vào cái nhóm của Tiến Tiến sẽ đẩy những mã kèo chuẩn hàng ngày lên trên nhóm cho anh em chơi mà để vào được cái nhóm của tướng à, vào được cái nhóm của tiến ấy thì tiến bắt buộc anh em phải có được một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái chuyển khoản online gọi tắt là internet banking ấy hoặc là có ví momo cùng với cái việc là vốn anh em cũng phải từ một hai củ trở lên đó ít nhất là một hai củ trở lên 5 mười củ 15 20 củ càng tốt càng nhiều tiếng càng giúp cho anh em dễ kiếm lãi mà thôi dễ đầu tư dễ chia những mắc kèo ra để chơi ok chưa nhưng ít nhất cũng một hai củ trở lên cho những anh em nào mà mà mà mà không có nhiều vốn mà muốn vẫn muốn theo tiếng để kiếm cơm gạo hàng ngày ok cho anh em đó thì đủ điều kiện cứ liên hệ đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm miễn phí đó tiến sẽ hướng dẫn cụ thể cho anh em cách cách chơi trên trang cách tạo tài khoản cách đặt cược cách nạp rút như thế nào tiến sẽ cụ hướng dẫn cụ thể hết không có bỏ ai hết ok cho anh em đó thì đó là những gì mà tiến muốn chia sẻ cho anh em trong uh, cái mã kèo ở trận đấu này cũng như là những cái kinh nghiệm về chơi banh bóng về những cái trang mà tiến muốn hướng dẫn hướng đến cho anh em đó ok thì tiến cũng sẽ kết thúc cái video này tại đây nhé anh em nếu như anh em là thật sự mà cần ấy thì hãy liên hệ cho tiến qua số zalo 0963 hoặc là bốn cái đường link ở dưới phần mô tả trong cái video này đó cứ liên hệ đi có số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online ấy, hoặc là có ví momo tiến sẽ lập tức chỉ cho anh em cái cách đăng ký chơi danh trang liền còn nếu như mà anh em sợ thì đừng có liên hệ nha nói trước nha mất thời gian nhau thôi tin tưởng thì liên hệ còn sợ bị lừa này nọ mà nạp được cũng được thì thôi à, tốt nhất là đừng có liên hệ luôn chặn tiếng đi đừng xem cái video của tiếng nữa đấy nói thẳng là như thế nhá ok thì tiếng chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là là chúc anh em và gia đình anh em luôn có một cái sức khỏe, sức khỏe ờ, trong cuộc sống nhá à, và anh em cũng đừng có quên là bỏ lại mà à, để lại một cái like ở trong cái video này cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng của trận cầu giữa cái thằng Benfica với Inter Milan Tiến sẽ dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt cho những ai mà bình luận sớm nhất và nhanh nhất chuẩn nhất đấy à, thì tiến cũng muốn chia sẻ thêm một điều là tiến đang có bệnh trong người anh em hơi bị khàn với can tiếng ấy với nói chuyện nó không có được suôn sẻ cho lắm với nó không được lớn ấy nếu như mà mà có nói gì mà lấp dấp trong cái video này thì tiến mong anh em uh, thông cảm và và chia sẻ đừng có buồn tiếng nhé đó ok thì anh em cũng đừng có quên là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng số kèo cũng như là kênh tiếng bóng đá luôn nhé anh em